Là sao lúc vui em bao giờ cố Tilo, Lúc bên anh bao giờ cố Tilo, Nói chung anh chỉ là Tú có người yêu Với em anh chỉ là Top một bút bản Nói em không nên dùng quá Thế cấm Nói em chỉ nên dùng đủ Em múa Với em anh chỉ là Tilo. Với em anh chỉ là Thằng bạn thân Bố cô, bố cô, em chỉ muốn đỡ bố cô, bố cô Em làm gì có cái cù, cái cù Anh nhầm rồi em có cù, có cù Nói anh nghe chuyện bố cô, bố cô Vì tao người ta đi Bố cô, bố cô Em tìm anh chỉ khi đó Có cù, có cù Cơn giận nguôi rồi mà em sẽ bay, em sẽ bay Và sao lúc